làm sao để thành công, sống an vui và hạnh phúc. Nếu nhân cách bị méo mó, nếu tâm không trong sáng thì dù có năng lực và nhiệt huyết đến mấy, trị số âm của kết quả phương trình cuộc đời lại càng lớn. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ đến các bạn đọc tính cách để thành công, sống an vui và hạnh phúc, hướng đến cuộc sống đích thực. Chính việc mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn khiến con người mình đẹp đẽ hơn, Cao cả hơn chính là mục đích sống. So với thời gian dài thăm thẳm của vũ trụ thì cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, giống như một tia chớp lóe lên rồi tắt ngấm. Chính vì vậy, ý nghĩa và mục đích sống của chúng ta nằm ở khả năng xây dựng nhân cách hay nói cách khác là làm cho tâm hồn trở nên tươi đẹp thì cuộc đời của chúng ta mới có giá trị. Lam Ngu Oi Net xin chia sẻ để các bạn đọc năm đức tính để có được thành công sống ăn vui và hạnh phúc, hướng đến cuộc sống đích thực. 1. Tính khiêm tốn Thiết nghĩ năng lực của bạn, thành công của bạn không phải một mình bạn đạt được. Nhiều người khác cũng có thể làm được như bạn thậm chí còn tốt hơn. Dù bạn có năng lực tuyệt vời đến mấy thì năng lực đó cũng là do trời ban và thành công của bạn không phải do một mình bạn tạo nên. Do đó, tài năng và thành công không phải là thứ cá nhân có thể độc chiếm mà phải được đem ra phục vụ xã hội và con người. Điều này có nghĩa là tài năng cá nhân phải được sử dụng phục vụ cho tập thể, cho cộng đồng. Đó chính là ý nghĩa của tính khiêm tốn giúp bạn có được thành công, sống an vui và hạnh phúc. Đó cũng chính là tính cách của người thành công. 2. Lòng biết ơn Cuộc đời là sự đan xen giữa việc tốt và việc xấu, bạn sẽ không thể biết trước được rằng những khó khăn bạn đang gặp phải sẽ mang đến thành công như thế nào trong tương lai của bạn. Vì thế, chúng ta phải luôn cảm ơn tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời của bạn, những việc tốt cũng như việc xấu. Hãy cảm tạ cuộc sống mỗi khi bạn nhận được niềm hạnh phúc cũng như lúc bạn gặp hoạn nạn, khó khăn. Sống với lòng biết ơn sẽ nâng cao tâm hồn và mở ra tương lai tươi sáng cho chúng ta. Khó khăn, cực nhọc sẽ mang lại cơ hội rèn giũa cho chúng ta trưởng thành. May mắn và hạnh phúc sẽ đem lại niềm vui trong cuộc sống. Vì thế, hãy cảm ơn cuộc sống của bạn. 3. Thành thật Nếu lòng biết ơn là tiền đề của hạnh phúc thì thành thật là tiền đề của sự tiến bộ. Khi bị chỉ trích hãy thành tâm lắng nghe và tự kiểm điểm. Nếu cần thay đổi bản thân thì hãy làm ngay, không chờ đến ngày mai. Có như vậy chúng ta mới không ngừng tiến bộ và có được thành công trong công việc cũng như cuộc đời. Tất nhiên, thành thật không có nghĩa là bảo sao nghe vậy mà là phải tự mình biết cái hay cái dở của mình, nhận ra điều gì mình chưa đạt để từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu. Để được như vậy phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và qua đó có sự đánh giá đúng về mình. 4. Cần cù, nhẫn nại Thông qua sự cần cù, con người sẽ có được đời sống tinh thần phong phú và trở nên có nhân cách. Như bác Hồ đã từng nói, lao động là vinh quang, có nghĩa là niềm vui đích thực mà con người có được chính là ở trong lao động. Nói đến đây, chắc bạn sẽ phản đối, suốt cuộc đời chỉ biết có công việc thì thật vô vị, phải có sở thích và thú vui nữa chứ. Nhưng sở thích và thú vui chỉ được cảm nhận nếu chúng ta thỏa mãn với công việc, nếu làm việc qua loa đại khái, dù có tìm được niềm vui trong thế giới riêng của mình thì cũng chỉ là nhất thời. Chắc chắn nó không thể là niềm vui từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Hơn nữa, chính sự cần cù, nhẫn nại sẽ là nền tảng để tôi luyện nhân cách của chúng ta. Dù bạn đang làm gì, hãy dành cho công việc nỗi đam mê từ đáy lòng. Hãy nỗ lực để không thua kém người khác, dồn mọi tâm sức cho mục tiêu. Qua đó, nhân cách chúng ta sẽ được mài dũa và thành công sẽ đến với bạn. 5. Lòng vị tha Quên mình vì người khác, sống vì người khác trước khi vì mình. Khi phát khởi lòng vị tha như vậy mới có thể đẩy lùi được những thói quen xấu, làm cho tâm hồn trở nên trong sáng và cao cả. Khi có lòng vị tha, những suy nghĩ, nguyện vọng dựa trên thiện tâm, vì xã hội, vì con người sẽ hình thành giúp chúng ta có được thành công, sống an vui hạnh phúc, có cuộc sống đích thực. Ngược lại, những suy nghĩ và nguyện vọng ích kỷ, vụ lợi dù có trở thành hiện thực cũng chỉ là thành công nhỏ bé nhất thời. Cũng có khi dù chúng ta đã nỗ lực hết mình với mong muốn đạt được ước nguyện nhưng mong muốn vẫn không thành. Những lúc như vậy, chúng ta phải gạt bỏ những suy nghĩ tà tâm và kiên trì với lý tưởng của mình thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp, thành công sẽ nở rộ. Không phải người xưa đã có câu, trời không phụ lòng người tốt hay sao? Trên đây, mình đã trình bày năm đức tính giúp bạn thành công sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ để khích lệ tinh thần cho chúng tôi.